Honda Civic 2012 một chiếc xe ngày xưa của Honda Một trong những thế hệ à, gần như đầu tiên của Honda Việt Nam bán tại Việt Nam và lắp ráp tại Việt Nam Chiếc xe này một chiếc xe bán khá là chạy và hút khách tại thời điểm đó Có thể nói là thời điểm ngày xưa thì xe cũng chưa nhiều như bây giờ Chiếc xe được lắp ráp tại Việt Nam nó mang nhiều cái lợi thế cũng như là cái tính tính kinh tế của sản phẩm cũng như là cái cái tính hợp thời của sản phẩm nó đem đến cho thị trường Việt Nam một cái sản phẩm bán khá là chạy và nhiều người rất là rất là săn đón và cũng rất là thích sản phẩm này Civic thế hệ 2012, 2011 cho đến 2013 dần dần sau đó thì Honda Civic nó bị uh, bị giảm doanh số và nó nó tụt đi, nó tụt đi vì do là cái cuối vòng đời sản phẩm và nhiều sản phẩm cạnh tranh thay thế nữa. Thì hôm nay thì mình giới thiệu anh em một sản phẩm khá là hiếm của Honda tại thời điểm đấy. Uh, cái độ hiếm của nó nằm ở cái việc là nó giữ được tình trạng rất tốt giữ được giá tốt và đem lại cái giá trị khá là tốt cho người dùng nếu như ai đó tiếp tục sử dụng sản phẩm này cái thiết kế ngày xưa thì nó cũng là thiết kế nó quen thuộc thôi chúng ta sẽ có những cái thiết kế, kế căn bản của Honda mặt cánh cứng rồi đèn ờ, rồi đèn ờ, gọi là đèn halogen đèn ờ, đèn bi đó mình không không cần phải chi tiết quá những phần này nhưng đây là một cái gọi là thiết kế nó nói chung là nó rất là rất là Honda và khá là quen mắt của Honda thời điểm đấy chúng ta nhìn qua cái thân xe chúng ta sẽ thấy cái lớp sơn rất là tốt từ lúc mình mang về đến là mình chỉ có rửa qua chỉ rửa qua mà không hề động chạm gì về xe này về sơn tỉa lại chiếc xe thường thường xe cũ khi chúng mình mang về chúng mình sẽ kiểm tra kỹ vấn đề kỹ thuật của xe kiểm tra kỹ những vấn đề lịch sử của xe và sau đó thì mình sẽ trang điểm sơn tỉa lại cho nó một chút nhưng chiếc xe này không hề sơn tỉa lại có thể nói là cái xe này nó giữ được khoảng độ 90% 95% cái giá trị của xe và phần thân phần sơn ấy nó hầu như nó còn nguyên mà mình để nguyên những cái phần xước sát trên xe ví dụ xước phần gương xước phần thân xước phần uh, tay nắm cửa mình để nguyên mình không thay đổi gì cả cái xe này nó để lâu nó để lâu nên người chủ đã thay lốp rồi vì cái lốp nó cũng bị bị gọi là bị oxy hóa và nó bị bị gọi là bị hỏng dần dần và mình phải thay lốp à, chủ cũ thay lốp nhưng à, chúng ta có bốn quả lốp rất là mới do chủ cũ thay chúng ta có bộ la răng cực kỳ hoàn hảo cực kỳ hoàn hảo của một chiếc xe gần 10 tuổi đây ạ chiếu sát xuống anh nào đây chúng ta nhìn cái bộ la răng này nó sáng và nó đạt được cái mức độ rất là ổn của chiếc xe gần 10 tuổi anh em à, hãy quan sát giúp mình phần thân xe chúng ta sẽ có một cái vè thôi có cái vè che mưa theo xe à, căn bản như mình nói thì đây là một chiếc xe cứng mới đặt cái chất lượng sơn zin sơn chuẩn trên xe ở mức độ cao 90% đi mình cứ gọi là tự tin về một mức độ 90% à, ờ, chiếc xe này đi được khoảng độ 3,9 vạn à quên cũng nói ờ, luôn với anh em là đây là bản 1.8 AT bản 1.8 số tự động nhá chạy được đấy ạ tí mình chạy thử luôn với anh em Civic nó sẽ có 3 bản thì bản này là bản ở giữa bản này là bản ở giữa và thôi thì xin ờ, chào giá với anh em luôn là mình chào chiếc này với giá tầm khoảng độ 440 triệu 440 triệu cho những anh em có có thiện chí thì mình sẽ sẽ gọi là là hoa hồng thêm cho anh em để anh em lấy xe đó đây đây là một cái thiết kế mình nghĩ là cũng ờ, cũng khá khá từ người ngày xưa bản 108 nhá nhiều anh em ờ, họ họ yêu xe họ yêu cái Civic và họ mang về họ độ lên thì mình thấy mình nhớ đấy mình nhớ là cũng khá là thú vị đấy cũng khá là thú vị và chiếc xe này chạy ổn đấy 1.8 máy 2.0 và máy còn khỏe hơn nữa máy 2.0 nó sẽ là cái bản cao cấp nhất của của Civic rồi mình xem qua cốp nhá đây còn lốp mới theo xe nhá lốp mới đó vẫn còn nguyên cả cái bộ à, bộ dụng cụ này nguyên cái bộ dụng cụ đây chiếu giúp anh cái phần uh, phần keo vét tạm hiểu là phần keo keo của xe chúng ta sẽ vẫn còn nguyên cái phần keo của xe đấy mình à, mình nhìn qua cái phần à, phần này khi mình mở lắp capo mình xem thì phần này là phần mình rất ưng ý rất ưng ý bởi vì cái xe nó giữ được cái tình trạng tốt nên cái phần này nó còn rất mới và chúng ta chỉ cần chỉ cần nhìn qua là chúng ta thấy đến nguyên cái phần sơn này sơn gọi là sơn QC sơn KCS gọi là gì cũng được tức là sơn kiểm tra chất lượng sau sản phẩm đây cực kỳ nét cực kỳ nét trong một cái xe gần 10 tuổi đây là lý do mà mình chào giá với anh em khoảng độ à, 440 ờ, nó giữ giá như vậy mình kiểm tra một chút về những cái cái phần này gọi tạm gọi là những phần kim loại ờ, giúp xe nhẹ hơn và hấp thụ xung lực thì khi mình kiểm tra bằng tay ấy, thì sẽ không có những vết sần điều đó chứng tỏ là nó sẽ không có cái sự gọi là làm lại nếu như làm lại chúng ta sẽ kiểm tra ngay đây là một trong kinh nghiệm xem xe của những người làm kinh doanh xe cũ để chia sẻ với anh em như vậy thực ra mình sẽ lúc nào mình, mình làm một cái số riêng để mình uh, chia sẻ với anh em về 1001 những cái, cái vấn đề uh, về việc xem một cái xe cũ như nào rất nhiều yếu tố ok chúng ta có một cái uh, màu be nhé màu be nó cũng đã ngả theo thời gian nó ngả nhưng nó ở trong cái tình trạng rất là ổn để anh em tiếp tục sử dụng um, sẽ có nhiều cái xe mà họ kinh doanh họ họ tút tát lại họ sẽ thay thay đi bộ ghế ra hoặc những người chủ người ta muốn bán được giá người ta thay bộ ghế ra thường thường cái xe đấy cái xe đi rất là nhiều xe đi tầm 10 vạn thậm chí trên 10 vạn họ sẽ thay bộ ra nhưng mà cái xe này uh, ờ, 10 tuổi nhá 10 tuổi 3,9 vạn trên này các bạn có thể thấy ô đô ờ, bộ da không hề thay đổi không hề thay đổi chúng ta sẽ có màu be nó hơi ngại thời gian mình vệ sinh xong thì nó sẽ vẫn được một cái cái hiện trạng tốt để tiếp tục sử dụng nó sẽ tương đồng với cái màu nhựa ờ, một cái một cái gọi là một nghìn lẻ một cái, kinh nghiệm về xem xe cũ chúng ta sẽ luôn luôn quan sát cái sự tương đồng của cái xe từ trong ra ngoài và các chi tiết khác nhau ví dụ như bộ da à, tay nắm cửa tay tay cần cần à, cần số à, phanh tay rồi là vô lăng nếu nó có cái sự khác biệt ví dụ vô lăng quá bóng cái da quá mới chúng ta sẽ là câu hỏi và chúng ta sẽ nghi ngờ bởi vì cái xe nó luôn luôn có sự logic nó nó tương quan với nhau đấy là cái kinh nghiệm khi mình mình chia sẻ với anh em về việc xem cái xe cũ những cái xe này mọi thứ nó đều tương đồng mà mình cũng rất tự tin bảo hành với anh em những cái vấn đề về số ô đô tức là cái số km di chuyển của xe ờ, tại sao lại tự tin bảo hành bởi vì bản thân mình và những cái người uh, kinh doanh cùng của mình là thích săn những cái xe đặc biệt như vậy về để làm tất nhiên đôi, đôi khi nó không chỉ là xe sang đôi khi không chỉ là xe bình dân mà một cái xe uh, tốt nó đã nó đã tầm tiền nào thì nó cũng đã có cái giá trị riêng của nó rồi thì đây là một cái xe như vậy mời anh em đến nhá, à, tìm hiểu em nó nhé rồi cái khoang nội thất của Civic ấy, thì ngày xưa nó cũng đơn giản nó là màn hình cơ nó là màn hình cơ kết hợp với cả một số màn hình kỹ thuật số ở trên này phía trên màn tablo nó sẽ không đẩy dưới dưới như này và chúng ta sẽ xử lý thông tin ở trên Civic nó sẽ mang lại một không gian ngồi rất rộng mang lại không gian ngồi khá là rộng trong cái phân khúc hạng hoặc là hạng C đi tặng mọi hạng C đi về mặt thông số rất là rộng luôn luôn là rộng và chúng ta có một cái tầm quan sát rất tốt ờ, đối với cả một bản 1.8 đấy rồi nếu anh em ờ, lấy chiếc xe này thì về độ đẽo lên mình nghĩ là cũng hay đấy trên đường chạy về nhà thì mình ờ, giới thiệu luôn với anh em về cái cái khả năng vận hành của xe qua cái cảm nhận gọi là mức độ cơ bản của người gọi là ít tuổi về ô tô cũng như là kinh nghiệm vẫn còn giới hạn về Civic nói chung cảm giác lái từ đầu đến giờ mình chạy nó thì nó sẽ tương đồng với nhiều xe city khác tay lái nó nhẹ tay lái của honda nhiều đời đã tương đối nhẹ trợ lực điện tương đối nhẹ một cái đời mà ưng, mình ưng nhất gần đây đó là chiếc CRV 2020 L Sensing là một cái xe mà có cho mình cảm giác tay lái tương đối ổn ổn nhất trong các cái đời gần đây còn hầu hết các đời xe Honda từ trước đến giờ nó luôn luôn là tay lái nhẹ đôi khi thì nó sẽ mang lại mới cảm giác lái nó dễ chịu thoải mái trong đường phố nhưng đôi khi nếu chạy tốc độ cao thì cảm giác tay lái chưa thật sự là thật và nó hơi hơi nhẹ làm đôi khi làm cho mình cảm thấy chưa chưa ưng lắm đấy là một vài cái đánh giá về về Honda nhưng nếu như mà phụ nữ lái Honda thì lại mình nghĩ là thấy rất là ok bởi vì là tay lái nó nhẹ như thế thì nó sẽ làm cho chị em rất là dễ thao tác dễ uh, dễ điều khiển trên xe đó chiếc này nó mang đến một cái không gian ngồi rất là rộng nha à, cách cái cách bố trí cái phần phần mặt tablo phần màn hình thông tin nó đẩy hết lên phía trên như này xong rồi cái phần kính trước cũng thế nó cho mình một cảm giác quan sát rất tốt quan sát rất tốt thì uh, ờ, chiếc này thì cũng là một chiếc gần 10 tuổi rồi nhưng không có nhiều cái gọi là cảm xúc lắm nhưng mà chạy cũng ok động cơ 1.8 là chạy ok đấy nếu mà so với cả cái xe tương đồng như là Atis rồi là à, xe ô tô thì đây cũng là một chiếc xe cũng có thể nói là mạnh mạnh mạnh đấy có gọi là so về sức mạnh là cũng ok chưa nói về thông số đâu mình đang nói về mặt cảm nhận thôi ở đây chúng ta sẽ có số D1 D2 D3 tức là những cái số kiểu chạy những kiểu thể thao ở những cái giải phóng tour khác nhau và cấp số khác nhau đấy, khi mình cần tăng tốc thì cái này cũng khá là ổn đấy để để cho một cái cảm giác lái vừa phải cái sức mạnh vừa phải rồi ờ, còn khi mà chạy về cái số D bình thường số tự động bình thường thì nó cũng tầm tầm như là các cái xe khác đó như là City thôi đôi đôi khi cảm giác cái chân ga nó hơi nhẹ rồi đạp nút cán thì nó cũng chưa thể bứt tốc lên được nó vừa phải nó vừa phải nói chung đây là một cái chiếc xe nó nó vẫn là một chiếc xe nó có cái tính phổ thông kinh tế chúng ta sẽ có những cái rất là quen thuộc của Honda về chế độ eco chế độ hướng dẫn lái uh, tiết kiệm nhiên liệu rất kinh tế một cái khoang ngồi hàng ghế thứ hai hàng ghế đầu rộng thoải mái cho phân khúc hạng C nói chung là ok để để để dùng về mặt kinh tế và càng ok hơn khi mà ờ, cái giá trị bán lại cho người chủ thứ hai xe này một chủ biển thành phố nha anh em thì bán lại cho người thứ hai thì càng càng ổn sau từng đấy thời gian nhưng người chủ đầu họ giữ tốt họ giữ tốt nên họ bán lại cho anh em thì anh em tiếp tục có cái giá trị sử dụng khi mình đăng thông tin thì cũng khá, có khá, khá khách hàng quan tâm về cái xe này rồi khá khách hàng quan tâm rồi tầm tiền rất đẹp luôn chúng ta sử dụng hơn 400 triệu mình có đủ tiền mình có khi mình lấy xe này thôi mình lấy xe này để mình mang về mình đi mình độ đẽo thêm mình đi cũng rất hợp lý đúng không ạ hợp lý cho cho những người có kinh tế vừa phải trần này họ bọc ni lông nên là là gọi là 100% còn nguyên nhá nhựa với cả những cái da giết các thứ về mình sẽ vệ sinh qua thì nó đạt cái, cái trạng thái rất tốt đấy trạng thái rất tốt tại sao nói rất tốt bởi vì là những cái vết xước răm nhỏ nhỏ là mình không phát hiện thấy mình chỉ cảm thấy cái độ ngả màu theo thời gian của các vật liệu nhựa do bị oxy hóa theo thời gian thôi nhưng còn cái vết xước răm là không nhiều và tay lái của nó này cũng trong tình trạng cực kỳ ổn nó không có bóng bóng nhiều một cái tay lái bị bóng quá nhiều tức là một cái tay lái đã chạy rất nhiều ngay cần số cũng vậy những cái da cần số và da cần cần của vô lăng là à, da da cần số với cả da vô lăng là mình thấy ngay cái điều đấy đó anh, xe này thì anh em về độ thêm thì quá tuyệt vời bản thân mình nếu mà mình có cái xe này mình sẽ độ thêm kiểu Ờ, công suất hoặc là ờ, độ thêm về cánh gió độ thêm về hệ thống treo các thứ nữa cho cái xe nó chạy nó gấu hơn một tí có thể độ thêm cả tay lái <laughs> nếu như mà ờ, tìm được những cái sửa độ mà có thể làm cho tay lái nó cứng hơn chẳng hạn đó, xe này chạy thế này là yêu rồi 440 triệu trong cái xe gần 10 tuổi giữ được tình trạng hoàn hảo perfect thế là yêu còn người yêu xe thì nhiều khi cái cái xe mà người ta cảm thấy hài lòng người ta không quan tâm nhiều đến tuổi tác còn cái xe mà tuổi càng cao khi càng càng đắt ví dụ như những cái xe thương hiệu hạng sang thương hiệu thể thao những Lamborghini hay là Porsche những cái xe mà càng để lâu có khi cái giá trị bán lại càng cao nếu cái xe thì giữ được tình trạng tốt vì có những cái xe nó nhiều khi nó cái tác phẩm nó là cái tác phẩm hoặc là nó mang một cái dấu ấn nào đó về lịch sử về cá nhân con người ta thì đấy là một cái xe rất hay xe này thân nó cũng khá lanh nhá thân nó khá là lanh và lái nhẹ chạy hiệu quả đấy ạ chạy hiệu quả cảm ơn anh em nhé hẹn gặp lại anh em trong các số tiếp theo à, nhớ đăng ký theo dõi kênh của mình để uh, mình giới thiệu thêm với anh em nhiều loại xe khác kể cả xe mới và xe cũ thời gian tới mình sẽ làm thêm cả xe mới nữa để anh em à, có thêm cái à, lựa chọn kênh của mình nó sẽ là sự kết hợp giữa xe mới xe cũ giữa truyền thông và kinh doanh